Em cún đầu tiên của đàn con Marvin về với chủ Em này đi xa nhất sang ờ, Viêng Chăn Lào Đây, cho mọi người ngắm nó một tí trước khi ờ, nó vào lòng nó đi Ơ sợ nghịch nghịch nghịch nghịch nghịch sang Viêng Chăn Thanh niên này sang Viêng Chăn ở Nào Ê Quay mặt ra đây nhìn tí nào Ok Uống nước thì uống ở đấy Ừ rồi Còn ờ, bốn uh, em uh, cùng đà Cho ra uh, chuồng ngoài phơi nắng một tí Ok Một em đã sang ờ, Viêng Chăn Lào rồi đây còn bốn em à? đây có cục đồ chơi ném vào cho chúng nó nhỉ đây ném cái này Đấy. cái bam đực dây đỏ dây tím dây xanh cái dây cũ của nó là dây hồng với lại ờ, dây xanh màu khác nhưng mà vì cái dây cũ là nó bé rồi nó chật rồi phải thay dây mới rồi, đực đầu tiên dây hồng ok tất cả chúng nó đều đã kiểm tra rồi đi ra đầy đủ rồi ok đến con xanh đực xanh rồi ừ. con tím con mũi có bị nhầm nhầm không không bị con nào mà nó nghịch uh, cho nó ra nghịch đất cát mà nó để ờ, cát nó bị ở mắt mà mắt nó kèm nhèm rồi thì uh, hai uh, con uh, dây hồng này thành con dây đỏ này hai con uh, dây xanh là bằng con dây xanh này dây tím giữ nguyên ừ. cho phơi nắng tí đang uh, lạnh sâu đó đây như thế này là để mọi người nhìn cái mặt của chúng nó này còn à, vận động của chúng nó thì tất cả đều rất là ok đây nhìn cho nó đi lại một tí à, tất cả chúng nó đều vận động đều ok đó người à, vuông vức chân rất là to màu mảng à, là cháy đó đó nó chạy về đằng kia thì nhìn được nó đi lại tí Đấy. ừ. ra kia chơi hey. ra đằng sau chơi để anh quay video tí hey. ok rất là quấn người đó ok thôi được rồi rồi rồi rồi ra đằng kia chơi đó ba em đực à, như nhau em ờ, dây tím em dây ờ, đỏ và em dây xanh là ba em như nhau à, à, em cái cũng vậy em cái này em không đeo dây Đấy. Ừ. Nó ra thích phơi nắng thì cho nó phơi nắng mà hầm để cho nó chạy ra đằng sau cho nó chơi không chui vào gầm chui vào gầm bẩn ừ. Đấy, nghịch lắm rồi chơi một tí nhá chơi một tí nữa thôi rồi tí nữa rồi, vào chuồng ừ. tí nữa rồi vào chuồng vào xong mà nó quấn quanh chân này, này. Đấy. con này nó rất là quấn người rồi ok con nào cũng như nhau tất cả đều rất quấn người nhanh nhẹn ừ. ok Đó. Đó. Ừ. rồi phải đứng yên thì anh mới xoa được nào cứ lăng xăng lăng xăng thì anh đâu có xoa được đâu. không không gạo đó mọi người thấy chúng nó đã khác rồi đó hôm trước ấy là cái lớp ờ, lông đệm của chúng nó rất là dày hôm nay nó đã thay lông được ờ, phần nào rồi đây này nhìn thấy cái lông cứng của nó mọc lên này bắt đầu thấy nó có độ bóng mượt rồi đó bắt đầu thấy có độ bóng mượt rồi đó đó mọi người mà ai thích đàn này là có thể liên hệ để bắt luôn đó hôm nay nhìn cái lông của chúng nó đã nó đã thấy có độ bóng rồi nhìn thôi đó vì hôm trước ở đó toàn lông bông thôi hôm nay bắt đầu là cái lông cứng nó mới mọc nó mới phủ ra bên ngoài cái lớp lông bông nó ở bên trong vẫn còn cái lớp lông đệm nhưng lớp lông đệm bây giờ nó là ở bên trong rồi bây giờ lớp lông cứng nó ra bên ngoài thì nhìn con chó nó sẽ bóng mượt ngay và đàn này sẽ là một cái đàn chó khung to đỏ cháy khét luôn con cái Đấy, xanh này à. mặt rất ra gì luôn Đấy. tím này không chui vào gầm đây không phải là chuồng của chúng nó chuồng của chúng nó là cái chuồng khác chuồng này là cho chúng nó ra ngoài để cho chúng nó gọi là nghịch chúng nó phơi nắng tí đó mọi người nhìn con chó nó đi lại chân cẳng nó khỏe khoắn nó đi lại nhìn trông nó có một cái độ nhịp nhàng đó chất lông của đàn này phải nói là gọi là perfect luôn quá tuyệt vời luôn à đây hôm nay này tiện thằng bố thằng bố vin ở bên bên cạnh à bố vin đây là đàn con đấy bố vin này đang ờ, cũng đang phơi nắng đấy đó bọn đực này về sau nó lớn lên là nó cũng to như con vin đấy to lắm nằm mấy cân nó to lắm Ừ, đang nhà ngóng có tiếng xe máy âm thanh lạ à, chơi với nhau hôm nay thôi nhá tí còn siro nó về nhà rồi à, đây là zalo en zano ừ, siro chơi với nhau một tí đi lau cái mặt đi nào bụi quá à, chơi với nhau hôm nay thôi nhá tí còn siro nó về nhà rồi à, đây là Zalo en Zano ừ, Siro chơi với nhau một tí đi Siro chơi với nó một tí nữa tí nữa rồi bạn ngày hôm nay thì ờ, đồng thời là đón công chúa Siro về và đồng thời là cho con ờ, đực của đàn con Marvin uh, lên xe sang uh, Viêng Chăn sống con ờ, đực ờ, đầu tiên của đàn Marvin là ờ, đi xa đi sang tận bên Viêng Chăn Lào ừ. còn cái đàn ai mà thích siro và cái con đực mới ấy, thì chờ cái đàn con này không có gì thay đổi thì hai tháng nữa sẽ đẻ có mấy anh em chờ lâu lắm rồi à, chờ để bắt cái con chó thuộc mức tốt của trại nhưng mà cái đàn à, vừa rồi cái đàn của Marvin với Nancy thì nó không được như dự định chỉ có một con ở mức tốt thôi chính là cái con đi Lào ấy à, còn à, mấy người chờ thì à, mà mọi người mà muốn chờ cái con chó ở mức tốt à, con chó ở mức giá cao chó mức tốt của trại thì mọi người sẽ chờ chờ cái đàn của Siro này ừ, ngoài cái đàn của Siro ra thì à, còn hai con nữa cũng lấy giống rồi và một con thì uh, tuần sau sẽ lấy giống khoảng 10 ngày nữa sẽ có nhiều cho con để mọi người có thể chờ được ngày nào sang công chúa cũng đòi về nhưng ở lại ờ, để cho nó thuận tiện cho việc lấy giống hôm nay mới đưa về ok siro nhìn thẳng vào đây đi nào nhìn thẳng vào xem cái độ sinh gái của siro đến đâu ơi ok nhìn thẳng vào máy quay chúng ta sắp về đến nhà rồi nha hy vọng là lần này à, lấy giống siro sẽ thuận lợi sẽ có một cái đàn uh, hậu duệ à, thật là xuất sắc của quân đực mới nhập siro xinh quá xinh luôn lung linh xinh lung linh đấy là siro